vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và sử dụng máy làm cửa nhôm cửa nhựa của công ty ờ, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Công ty ờ, Factor Việt Nam luôn tự hào là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực ngành cung cấp máy cửa nhôm cửa nhựa lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay và đang là đơn vị cung cấp máy bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam. Và bên em ờ, luôn tự hào với những ờ, hệ thống kỹ thuật có tay nghề bằng cấp trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và đam mê yêu nghề. Và khi ờ, anh chị và các bạn đến với ờ, bên em thì sẽ được hệ thống đội ngũ kinh doanh trẻ trung, vui vui vẻ, tư vấn nhiệt tình, thoải mái và tư vấn hết mình để giúp cho anh chị và các bạn có sự lựa chọn về những cái sản phẩm mới nhất và phù hợp nhất với cái nhu cầu cũng như là cái à, khả năng vốn và khối lượng công việc của anh chị và các bạn. Và ngay sau đây thì ờ, hôm nay thì em xin giới thiệu tiếp tục gửi tới anh chị và các bạn những dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay trong năm 2019 với à, đáp ứng được cái nhu, những cái nhu cầu đó là khối lượng công việc vừa và nhỏ và cái mức đầu tư thì ờ, ít thì ờ, anh chị các bạn có thể là đầu tư những cái dòng máy như thế này thì giá thành nó rất là hợp lý và thu hồi vốn thì rất là nhanh trước mặt anh chị và các bạn đây thì đang là hai sản phẩm bên tay trái anh chị và các bạn đó là dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu F66 mang thương hiệu là Factor với ờ, công suất là 3 kW và lưỡi cắt là 420 còn bên phải anh chị và các bạn mang thương hiệu phát tư Công suất là 3 kW, nội cắt là 405, dòng 05S cao cấp. Đây đang là hai dòng sản phẩm của bên em thì đang được uh, thị trường rất nhiều các bác làm nhôm kính tìm mua và đầu tư nhiều nhất. Tại sao đây là hai dòng sản phẩm? Nó lại là đang được rất nhiều các bác làm nhôm kính lựa chọn. Thì uh, sau đây em sẽ giới thiệu uh, chi tiết để cho anh chị và các bạn có thể nào thấy rõ hơn một chút. Trước tiên em sẽ giới thiệu ờ, sơ qua một chút về con máy cắt nhôm hai đầu F55 với thiết kế về vấn đề là cơ khí và độ chính xác rất là cao. Anh chị có thể ừ, thấy hệ thống ờ, mặt bích nó khác với như so với những dòng 05S thông thường trên thị trường hiện nay. Cái bản bích nó rất là lớn và độ ờ, nó là thép trắng và nó rất là dày, đảm bảo về vấn đề là tính cơ khí chính xác tuyệt đối. Thì cái với mặt bích bằng phẳng như thế này thì chi chúng ta kẹp vào kẹp cái, cái cây phôi vào ấy, thì nó sẽ không bị uh, bật không bị uh, nạch cái cây nhôm đây đang là góc 45 90 độ thì em sẽ chuyển góc 45 độ này chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng và chúng ta chỉ cần thao tác trên cái bàn điều khiển thôi và với uh, trên thị trường hiện nay thì các cái mặt bích của cái uh, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì của những dòng 05S trên thị trường hiện nay thì khi anh chị chuyển góc 45 độ thì nó đang là rất bằng phẳng và như thế thì ờ, khi chúng ta cắt thì rất hay dẫn đến hiện tượng bị văng vào đề C và nó sẽ làm hỏng me hay là gãy lưỡi rất là nguy hiểm cho máy thứ hai nữa là cho người sử dụng đứng bên cạnh à, với những ờ, thiết kế như thế thì bên em đã cải tiến mới hoàn toàn thì tạo nên cái độ nghiêng của mặt bích sẽ giúp cho khi anh chị các bạn cắt thì đề C sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài thì nó sẽ rất là an toàn nó sẽ không sẽ không làm hư hại đến lưỡi hay là làm ảnh hưởng đến ờ, người đứng làm việc nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều à, hệ thống à, mặt trước và mặt sau thì đều sẽ được đỡ bằng những bệ thép như này bệ thép của đầu máy số 1 đầu máy số 2 rất là lớn như thế đó là sự cải tiến mới và khác biệt so với dòng 05S trên thị trường hiện nay tiếp theo nữa thì à, đây là bảng điều khiển thì máy sẽ chuyển hai góc 45 và 90 và anh chị có thể cắt từ đầu trái đầu phải hoặc là cả hai đầu máy song cùng một lúc và đây ngay sau đây thì em sẽ vận hành máy để cho anh chị và các bạn có thể là cảm nhận thấy rõ hơn một em sẽ vận hành cả hai đầu máy này khởi động motor này đó với công suất là 1,5 kW trên một đầu máy hai đầu máy là 3 kW và lưỡi cắt là 405 thương hiệu Wawen của Nhật Bản đây là thương hiệu lưỡi cắt tốt nhất trên thị trường hiện nay và sẽ đảm bảo cho anh chị là cắt được ờ, tất cả những cái bản hệ nhôm dày như sinh pha như 2x2 hay là nhôm mặt dựng anh chị có thể là cắt được Đấy. sau khi chúng ta đã kẹp thì chúng ta sẽ bắt đầu là ấn cắt đây em đang ờ, khởi động hai đầu máy một đầu máy ờ, chúng ta sẽ cắt là góc 45 và một đầu máy là cắt góc 90 và anh chị có thể là hoạt động một đầu trái hoặc là một đầu phải cũng được hết em sẽ cắt một đầu ở bên ờ, trái đó đầu phải thì chúng ta sẽ không hoạt động với hệ thống đặc biệt hơn nữa là cái dòng máy này thì bên em thì nó cải tiến rất là mới từ ờ. vấn đề là thiết kế cơ khí và hệ thống motor khác biệt so với những dòng thông thường hiện nay hệ thống motor bên em thì ờ, đang sử dụng đó là hệ thống motor hệ thống motor của bi thì nó sẽ là ba của bi không giống như những dòng thông thường hiện nay thì nó đang là sử dụng hai của bi thì ờ, khi anh chị cắt và làm việc nó sẽ một thời gian nó sẽ không đảm bảo à, về à, vấn đề là ừ, khung bệ cũng như là các à, thiết bị bên ngoài như cả dây xích là dây xích chịu lực hệ thống à, tích hợp đèn nước chiếu sáng cũng như là kính nước để cho anh chị và các bạn là có thể làm việc vào ban đêm nó dễ dàng hơn hệ thống chốt âm hơi đầu máy số 2 có cái giá đỡ nhôm thân bệ thì thân bệ như không liền và thân bệ như 08 và 09 đường dây phi 32 làm bền với thân máy không có cây và cái ờ, thước thì sẽ được nẹp đây là ừ, sơ qua một chút về phía sau đầu máy tất cả những dòng cao cấp bên em thì đều sử dụng hệ thống piston đúc liền đây là những dòng cao cấp anh chị hãy đi xe máy hãy để ý kỹ những vấn đề này trên thị trường hiện nay thì đang sử dụng hệ thống piston là piston tâm nhưng bên em thì đang sử dụng hệ thống piston bằng nhôm đúc liền hết như thế này sẽ rất là đảm bảo và sự chắc chắn hơn rất là nhiều đầu máy số 1 và đầu máy số 2 sẽ được tích hợp những cái à, bình dầu nằm mát nó đặc biệt hơn nó khác biệt hơn nó chắc chắn nó đảm bảo hơn rất là nhiều có hai bộ nọc thứ nhất là anh chị có bà bạn có thể thấy hệ thống bộ nọc khi chúng ta châm dầu vào nắp đậy rất là khít và tiếp theo nữa bộ nọc bên dưới này nữa đảm bảo là dây dẫn dầu nó sẽ không bao giờ bị tắc đó, đó anh chị có thể tham quan một chút về hệ thống tủ điện hệ thống tủ điện đối với dòng F55 này bên em thì nó khác biệt so với những dòng 05S trên thị trường hiện nay à, tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy là một át tổng một CB một khởi động từ một cầu trì chống đập pha và các lơ ne cảm biến nhiệt trên thị trường hiện nay thì uh, các cái uh, hai cái đầu máy này nó sẽ tích hợp lại sẽ gộp lại một cục uh, ờ, át tổng này đó và chỉ có hai cái cục khởi động từ cho hai đầu máy thôi đó, nhưng bên em thì tách biệt riêng khác biệt nó cao cấp hơn hiện đại hơn rất là nhiều đây, thì hệ thống ờ, hơi bên dưới này rất là gọn gàng tất cả hệ thống motor cũng là hệ thống dây điện bên em thì đảm bảo đó là nó đồng 100% nếu như anh chị và các bạn à, đi xe máy và sử dụng máy kiểm tra nếu như mà không phải nói đồng bên em sẽ hoàn trả lại cho anh chị và các bạn một 200% giá trị của sản phẩm à, Tiếp theo nữa thì ờ, bên cạnh anh chị các bạn đây là một dòng máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F66 với công suất là 3 kW, lưỡi cắt là 420 Wawen công nghệ của Nhật Bản. Đây là một dòng máy hoàn toàn mới và khác biệt. Thân bệ lớn như 08 và 09 đảm bảo là cái độ chắc chắn, độ đầm máy và độ ổn định về lâu dài cho anh chị và các bạn sử dụng và cái ờ, mức đầu tư vốn ban đầu thì rất là ít để anh chị các bạn có thể là thu hồi vốn thì rất là nhanh à, đi ờ, sâu vào một chút nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn để cho cho anh chị và các bạn có thể là được thấy rõ hơn à, đối với dòng F66 này bên em thì với thiết kế đây là cái mặt bích nó rất là nghiêng với độ nghiêng rất lớn như này đấy là cái thứ nhất thì khi chúng ta cắt để xe sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn không bị quấn vào làm hỏng may hay gãy lưỡi cái điều đặc biệt hơn nữa đối với dòng F66 này bên em cái bản mặt bích nó rất là lớn đấy chị các bạn bản mặt bích rất là lớn và rất là dày đảm bảo cái độ chắc chắn và độ cứng cáp của máy không giống như những dòng thông thường trên thị trường hiện nay thì cái mặt bích này nó rất là nhỏ đó thì nó sẽ không tạo nên cái độ cứng cáp và độ chắc chắn của con máy này đó như bên em họ cải biến cải tiến hoàn toàn là sự khác biệt khe rãnh lưỡi ra vào rất là nhỏ để tạo nên khi chúng ta cắt thì sẽ không tạo ra cái lượng gió nhiều đấy thì khi ờ, ảnh hưởng lưỡi thu về sẽ không làm hỏng me là không quấn để xê về cho dù chúng ta cắt những cái đề xê rất là nhỏ Đó. khác biệt hoàn toàn cái điều đặc biệt nữa là hệ thống bên em thì uh, hệ thống chuyển góc thay vì trên thị trường hiện nay thì đang sử dụng đó là hệ thống chuyển góc bằng bánh răng anh chị bạn chữa góc của mảnh răng thì một thời gian thì sẽ đến hiện tượng là mặt nhôm cũng như là dầu làm mát nó sẽ bám vào làm kênh kẹt đầu máy cũng như là cái sự bào mòn của vấn đề là chuyển góc và chúng ta sẽ rất là hay bị hỏng cái đưa chuyển góc này làm hỏng cái ờ, góc cắt cũng như là làm vỡ cái ờ, bánh răng đó thì rất là khó sử dụng nhưng bên em cải tiến hoàn toàn mới hệ thống chuyển góc hoàn toàn bằng ờ, đó là hệ thống hệ thống vòng bán nguyệt sẽ đảm bảo và ổn định hơn rất là nhiều Đấy, mặt nhôm và dầu nám mát nó sẽ không bám được vào đây đó khi chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng thứ hai là cái đảm bảo về tuổi thọ của nó sẽ cao hơn rất là nhiều hệ thống piston chuyển góc thì rất là to đảm bảo đỡ được đầu máy cũng như đẩy đẩy đầu máy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và trên mỗi một đầu máy thì ờ, sẽ có hệ thống vòi phun dầu làm mát tự động và thông minh để hỗ trợ để bảo vệ cái ờ, lưỡi cắt bên trong này không bị han gì Đấy, và tăng cái tuổi thọ gấp 2 gấp 3 lần của cái nữa cắt lên và để điều khiển cho cái hệ thống dầu làm mát đó thì bên em sẽ có hai cái đồng hồ tham mơ này để chỉnh đó để để căn chỉnh theo cái nhu cầu và sử dụng để cho nó phù hợp và tiết kiệm à, để đảm bảo là không cái dầu làm mát nó không chảy ra cái à, thân máy làm hỏng thân máy cũng như là làm bẩn cái cái thân máy ra điều đặc biệt hơn nữa và khác biệt nữa thì à, thân bệ của dòng à, f 66 là bên em khi anh chị các bạn đi xe máy hay để ý kỹ cái thân máy bên em thì à, đỡ, cái bệ đỡ đầu máy nó bằng gang đúc anh chị các bạn nhé nó bằng gang đúc và nó rất là dày rất là dày đó sẽ đỡ được đầu máy sẽ tốt hơn nó đảm bảo là sẽ chắc chắn hơn và cái thân bệ thân bệ của cái dòng máy F66 là bên em nó khác biệt không không giống như những dòng 06 thông thường trên hiện nay à, thân bệ của bên em thì rất là to giống như kiểu 08 luôn đó và nó sẽ đỡ được cái đầu máy di chuyển đầu máy số 2 cũng như là đảm bảo về cái vấn đề là độ ổn định và cái độ đầm máy thì chúng ta cắt và sau đây em sẽ khởi động khởi động đầu máy khởi động máy cho anh chị các bạn có thể là được thấy rõ hơn máy di chuyển rất là nhẹ nhàng ạ em sẽ khởi động cả hai đầu máy luôn anh chị có thể cảm nhận được cái uh, lực cũng như là cái uh, tốc độ của nước cắt rất là khỏe của motor rất là khỏe đó đây này em đang cắt uh, cả hai đầu máy anh chị và các bạn có thể là cắt uh, riêng biệt từng đầu máy trái từng đầu máy phải cũng được tách biệt riêng biệt hết hoặc là anh chị có thể là cắt một góc 45 độ này sau đây em có thể cắt chuyển góc 45 độ này vâng máy chuyển góc thì rất là êm một góc 45 độ một góc ờ, một góc 90 và chúng ta sẽ kẹp bê tông khởi động motor và ấn cắt cái thao tác nó rất là dễ dàng với motor thì nó rất là khỏe và chạy rất là êm đó hệ thống đầu máy số 2 thì sẽ được tích hợp khi chúng ta di chuyển đến kích thước xong thì ờ, sẽ có hệ thống chất đạm hơi khóa đầu máy lại đó và hệ thống đèn kính nút đèn chiếu sáng và nước để hỗ trợ anh chị và bạn làm việc vào ban đêm hệ thống thân bệ thì như em vừa nói hệ thống thân bệ nó khác biệt so với những dòng 05 ờ, hay là những dòng 06 trên thị trường hiện nay thì thân bệ bên em thì nó rất là to đảm bảo cái độ chắc chắn và sự cái độ ổn định khi anh chị và các bạn làm việc anh chị và các bạn cắt thì nó sẽ không dẫn đến ý, nó sẽ không làm uh, rung hay là nắc tất cả hệ thống piston bên em đều là sử dụng hệ thống piston đúc liền là dòng cao cấp bên em và hệ thống bình dầu thì thương hiệu Vaster bên em thì đều sử dụng hệ thống à, bình dầu thông minh nó rất là hiện đại và hệ thống tủ điện thì anh chị có thể tham quan một chút đây, dạ vâng đây là hệ thống tủ điện gồm có một à, át tẩu ờ, một cục chống độc pha này át tổng cầu trì này và hai cục khởi động từ này tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy đây là hệ thống ờ, điện và hệ thống hơi bên dưới này tách biệt nhau và hệ thống hơi thì bên em trên mỗi cái đầu này sẽ bọc ờ, sẽ bôi hết keo sẽ bôi keo vào để đảm bảo không bị dò dỉ cái lượng hơi ra đó Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu ờ, tổng quan cũng như là sơ qua về hai con máy cắt nhôm hai đầu S66 và máy ờ, F55. Đây là hai dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay của năm 2016 mà đang được rất nhiều các bác làm nhôm kính tìm mua và lựa chọn về đầu tư những hai dòng sản phẩm này. Với khối lượng công việc vừa và nhỏ, thứ hai nữa là mức đầu tư rất là thấp, thì anh chị thu hồi vốn cũng rất là nhanh anh à, chị không phải lo no nghĩ về vấn đề là vốn đầu tư mình có đầu tư được vân vân à, là nên lựa chọn dòng 05 hay là dòng 08 thì bên đang có hai những dòng sản phẩm này để à, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu thị trường trên trên thị trường hiện nay cho tất cả các bác làm nhôm kính và ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy phay đố ép góc đột dập nén khí phân khóa đột dập thể lực hay là những cái à, phụ kiện của máy à, anh chị và các bạn có thể là đến một trong hai cơ sở khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam 621 san Nội Hà Nội quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn và báo giá tốt nhất hoặc có liên hệ trực tiếp với lại à, em Khải số điện thoại là 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất một lần nữa thì uh, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để quan tâm cũng như là đồng hành cùng với công ty cổ phần Factor Việt Nam